Mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn à, thân mến đã à, đến với kênh Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau Thì hôm nay à, mình làm clip để mình chia sẻ đến quý cô bác, anh chị và các bạn về cái hoàn cảnh khó khăn của chú Liêm ở ấp Thuận Lợi, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thì như trên mặt ảnh này thì phía sau là ngôi nhà của chú Ở đây là chú sống ở ấp Thuận Lợi, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi thì hiện tại là chú chỉ có à, ngôi nhà nhỏ như vậy thôi rồi à, à, cuộc sống thì à, rất khó khăn và hôm nay là mình chia sẻ đến à, quý cô chú là hoàn cảnh à, sống à, của chú như thế nào nha quý cô bác anh chị và các bạn cùng à, theo dõi nha rồi thì đây là toàn cảnh à, nhà của à, chú à, nhà cả nhà thì à, chú hiện tại là chú à, độc thân không vợ không con và chú à, sống tạm ở mảnh đất à, nhờ của hàng xóm thì một mình chú á, thì chỉ có một cái à, cái cái này á, thì mình nói là cái nhà thì cũng không phải là cái nhà nhưng mà nói là cái tròi tạm vậy thôi đó là chỉ là cái tròi tạm vậy thôi thì à, mình đi vô đây để mình à, làm clip để mình chia sẻ đến quý cô bác anh chị gần xa để cùng xem cái hoàn cảnh của chú rồi giờ mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo mình để tìm hiểu hoàn cảnh à, cuộc sống của à, chú như thế nào rồi đây là mình à, vô nhà của chú nha rồi con chào chú ạ à. con chào chú à, hôm nay là con đi vô đây à, con làm con làm clip này để à, chia sẻ về cuộc sống và hoàn cảnh của chú là như thế nào nha thì hiện tại là chú chú tên gì chú nó có thể nói cho con biết được không ạ à? Liêm. chú Liêm dạ rồi chú Liêm à, ở à, chú à, có có có thím không chú hay là chú sống độc thân dạ không không có rồi là chú có con không <laughs> không có bác thì, thì không có con rồi dạ thì hiện tại là chú sống như vậy đây như hoàn cảnh như vậy đây đây thì à, rất là khó khăn phải không chú thì con thấy nhà chú là nhà đất không nè rồi không có là lò ga rồi không có ờ, thiết bị nấu nướng đó cũng như là ờ, đồ dùng điện thì ở đây đó là chú sống một mình rồi ờ, thường đó là mình tiền đâu mà mình tiêu xài chú ha người ta cho người ta ủng hộ người ta cho chú dạ dạ dạ dài sớm là cho chú gạo để chú chú, chú sống phải không chú dạ chú ăn thì sáng nay chú có ăn cơm gì gì chưa chú dạ chưa chú có nấu cơm chưa à đâu đâu đây đây đó. thì à, cơm chú đã à, đã nấu rồi thì để mình, chia sẻ cho cả nhà coi nha đó thì cơm đây là cơm của chú à, chú có một cái chiến dịch để à, chú ăn à, hoàn cảnh của chú rất là khó khăn nha cả nhà đó. cuộc sống của chú rất là là bề bộn luôn ở đây là cái chòi chứ không phải là cái nhà nha rồi là bên kia là cái gian bếp của chú đó. rồi à, nước mắm nước màu chú để chú để nước mắm nước màu để chú ăn rất là khó khăn à, hiện tại là chú ở đây là chú không có đất phải không dạ chú không có đất rồi à, ví dụ như giờ là nhà này là chú chú chú làm ơn chú hay là ai làm cho chú gì chú mình nên làm luôn người ta làm cho luôn đầu đầu tay chú không tay chú què hả là tay chú không có cử động được nữa ờ. dạ năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú ha 50 dạ năm nay chú được 50 tuổi nhưng mà chú không có gia đình không có con cái lo thì cuộc sống của chú rất là khó khăn thì chú nhờ <clears throat> bà con hàng xóm á, cô quý cô chú để à, giúp đỡ để ủng hộ chú chú cái gì trong cái cái hũ gì chú dạ. Gạo. hả? Gạo. à gạo. Đâu đâu để con con coi cái hũ gạo chú như thế nào đó. Chú còn gạo ăn nhiều không? Ừ. À. Chỉ còn được bao nhiêu đây gạo thì thôi cả nhà. Đó, thì đây là cái hoàn cảnh của chú nha. Thì à, cuộc sống của chú rất là khó khăn, chú chỉ có một cái chỗ để chú nằm <clears throat> như thế này thôi. Còn à, về à, tiện nghi như là điện rồi á, lò ga Ờ, gian bếp á, cả nhà thì nó không có đầy đủ như người ta thậm chí là cái lò điện cũng không có nấu và già chú dùng củi củi khô nè củi khô và chú ờ, nấu tạm trên cái cái lò này thôi đó. nấu tạm thôi nước mắm nước màu gì đó chú để đây chú để vết này cái hoàn cảnh rất là khó khăn nha chỉ có một mình chú thấy ờ, rất là tội vậy là sáng ờ, sáng giờ là chú chưa ăn cơm phải không chú chưa. dạ sáng ngày chú chưa ăn cơm vậy ờ, mình ờ, khi mà cô bác họ cho gạo chú cho đồ ăn chú rồi giúp đỡ chú trong những ngày khó khăn thì như cá đồ này sao chú chú kiếm cá thì dạ cá thì cũng không có có có đi bắt cá ăn được thì chỉ có nhờ dạ cái tay thì làm không được thì chỉ có nhờ hàng xóm là cho để để mình ăn qua ngày thôi phải không chú ừ. dạ thì hoàn cảnh của chú thì con thấy là cũng rất là khó khăn và rất là bề bộn về cuộc sống như thế này đây là cái gian nhà của chú nha đó ở trên đó thì nó giọt nát hết rồi cả nhà đó không còn à, lành lặn như người ta nữa nói là cái nhà nhưng mà thật chất ra đây thì là cái cái cái chòi đó cái, cái chòi lá thôi ở tạm qua ngày thôi là chú chỉ có sống một mình cuộc sống rất là vất vả đó thì đây là cái toàn cảnh cái ờ, về phía trong nhà của chú nha con thấy chú ờ, là cái có một cái hũ là cái hũ này chú đựng gì đây vậy chú à cứ đựng nước rồi hũ đựng nước chén sống chén dạ đó cuộc sống rất là khó khăn mà thấy chú thấy tội cả lắm cả nhà rất là khó khăn rồi ở phía ngoài này chú có nuôi gì không chú có chú có nuôi được con gì không là chú không có nuôi được con gì hết dạ thì à, như à, mình à, chia sẻ đến quý cô bác anh chị và các bạn thì chú Liêm hiện tại là chú ở ờ, ấp ừ, Thuận Lợi xã Tân Đức huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau thì à, cuộc sống của chú hiện tại bây giờ rất là khó khăn và chú à, chỉ sống một mình và bệnh hoạn thì à, có khi không ai lo đó thì chú thì à, sức khỏe của chú à, cũng yếu và chú à, à, không có khả năng để à, lao động thì à, mình làm clip này chia sẻ cả nhà thì cũng hy vọng là à, giúp ích à, cho chú một phần nào về cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh gia đình của chú để vượt qua những ngày khó khăn như thế này <clears throat> thì à, đây mình cũng đã chia sẻ đến quý cô bác anh chị và các bạn toàn cảnh về cái cũng như là cái gian cảnh của cuộc sống của chú là rất là là khó khăn từ cái chỗ ở ăn nghỉ cho đến cái gian nhà cũng không có ừ. được lành lặn hôm rồi thì con đi ngang đây con thấy chú có nuôi dịch vậy là dịch của chú nuôi hay là dịch của người ta cho chú nuôi ta <coughs> dạ à, vậy là chú không có có có nuôi dịch được luôn dạ <coughs> rất là khó khăn nhưng mà mọi người nước uống nước uống thì để trong cái hũ như thế này nè mọi người cô chú thấy nước uống thì để trong cái hũ dạ, hũ nước mưa rất là khổ luôn gạo thì cũng để nó theo cái bình nó vậy thôi gạo thì cũng để uh, <laughs> cái bình rồi uh, chú rồi khi mà những khi mà mình à, <clears throat> mình uh, có đau bệnh hay gì đó thì sao chú dạ dạ giờ cuộc sống giờ mình thì mình <laughs> cũng như là do trời vậy thôi chứ không có biết là cái gì nữa ha chú ha dạ về <clears throat> à, có khi thì à, như à, chú à, không có tiền xài thì cũng chú cũng nhờ bà con lối xóm mà cho ủng hộ cho vài chục ngàn gì xài đó chú ha dạ dạ tối chú chú chú ngủ là ở chỗ này nó có giọt không chú con thấy giờ là có cái mùng này chú ngủ trên này có giọt không dạ dạ được cái chỗ này nó còn hơi lành lặn chút xíu ha rồi cái nhà của chú đây rồi con thấy cái đây cái hũ nước là chú để gì đây vậy chú để nước để nước là chú xài hả chú rửa chén đó hả ừ. là nước chú rửa chén nè cả nhà nước chú rửa chén đó rồi cái bình này là chú chú để làm gì vậy chú để chứa nước uống à rất là khó khăn chỗ này là chú hình như là chú để rửa chén là phải không dạ chỗ này chỗ chú rửa chén rồi thì mình à, chia sẻ đến cả nhà đó là à, chú Liêm ở à, ấp à, Thuận Lợi xã Từ Đức huyện Cần Dơ tỉnh Cà Mau à, là hoàn cảnh về, về cái hoàn cảnh và cũng như cuộc sống của chú hiện tại rất là khó khăn nhà thì à, dột nát và nói nhà thì nhà thì đây là cái chòi chứ không phải là cái nhà ha. đây là cái chòi thì cũng rất mong là quý cô chú anh chị à, cùng các bạn là ủng hộ về cái tinh thần cho chú cũng như là cho chú có một cái chỗ để cho cuộc sống của chú nó nó sạch sẽ và nó nó nó, nó tốt đẹp vâng. hơn à, chú uh, xúc động và chú uh, đã khóc luôn rồi à, mình cũng cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video và mình xin trân trọng là mình <clears throat> hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn video tiếp theo nha rồi Nguyễn Trọng Kha xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn